Light 3 Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for à, vừa hết đạn luôn ạ ok ha, đâu <laughs> anh đứng dậy mày ném bắt đầu à Yeah, I'ma do it all Địt sấy Có mẹ, mà tao gần chết rồi Kiệt <laughs> pro player Pro với chúng tôi ở đây rồi Mày còn lâu mới sấy chúng tao <laughs> ui ôi ui ôi ui ôi ôi <laughs> Tiếp luôn ạ ờ, Vừa né được quả này ăn luôn quả trước mặt Hợp lý quá em ơi Có clip để up rồi Cháy ghê vậy Đéo hiểu sao giữa đường bắn à Ba mạng hút xe Ây, ây, ây, ây, ây, ây. Luật hoa quả Luật hoa quả không trường vào đây để <laughs> Tạo nghiệp nhiều quá